giới thiệu về mình đi bạn em tên là hà vũ nhân 35 tuổi qua quê ở bình thuận à, em là à, nhân viên kỹ thuật à, bảo hành mình giới thiệu với dạ em tên là minh ánh à, tuổi thì em xin giữ bí mật đấy em muốn là bạn trai đoán à chút xíu nữa bạn trai đoán phải không dạ em sinh ra và lớn lên ở sài gòn hiện giờ em là đang là nhân viên pha chế ở quận nhất à làm trong quán bar hay quán cà phê hả em dạ nhà hàng thì nhà hàng à mình giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình thoải mái lên tự tin lên nói lớn lên em thì à, cũng biết nấu ăn nhưng mà không biết người ta ăn được không ừ. cũng biết cắm hoa biết làm bánh lăng cũng biết ca hát biết ca hát làm câu đi em cho nó sung lên anh ơi anh nắm tay em đừng ngày ngùng đi bên nhau đến cuối chân trời Xung quanh ta có bao nhiêu điều tuyệt vời Xin cho anh với em mà thôi Hết rồi Hết rồi Nghe vui ha Dạ <laughs> Bạn à, có những ưu điểm gì, những khuyết điểm gì, những cái tài lẻ gì có thể giới thiệu luôn cho bạn bên kia biết Ê, Ưu điểm của em thì cũng hiền, cũng vui vẻ Ồ, Khuyết điểm thì um, hơi kỹ tính và chỉnh chu chứ 35 tuổi là cũng à, tuổi đã lập gia đình có con cái rồi Sao bạn vẫn bị ế vậy? dạ thật ra thì em cũng đã trải gần đây cũng hai mối tình rồi chia tay cũng được ờ, gần một năm à mà lý do tại sao chia tay nhà bạn gái thì cũng không không thích cái tuổi chị à, dạ. tuổi à hả dạ à, mình ờ, đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi dạ có một mối tình chính thức về mấy cây lệ tỉa mối tình chính thức đó quen được bao lâu dạ 3 năm thì quen 3 năm mà tại sao không tiến tới được hôn nhân dạ tại ờ, người ta muốn lập nghiệp ở quê à vậy bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào hiền lành à, không lười biếng à, công việc ổn định hài hước một xíu hài hước một xíu đúng rồi vui lên cho cuộc đời nó vui lên đúng không à, lãng mạn một xíu bạn trai có lãng mạn không dạ cũng có ít <laughs> bạn có tài lẻ như ca hát không dạ cũng có biết hát tí rồi hát tí nghe chơi ơi cho bên kia nghe kìa chiều con vương nắng để gió đi tìm dấu vết chân em qua bao nhiêu lần lời dù đan ngón tay buồn ngàn năm cho giá băng hồn tuổi gầy nong lên màu mắt <laughs> bạn muốn tìm người bạn gái như thế nào bạn gái đó thì biết chia sẻ chung thủy gọn gàng đơn giản vậy thôi hả dạ. có mẫu người lý tưởng nào không cao cỡ mét ờ, năm mươi tới sáu mươi được cao được nhiêu mét rưỡi chị mét rưỡi hả để anh coi coi khoảng mét năm mươi sáu mươi gì đi rưỡi mét rưỡi à chào em anh ở bên kia cũng ít nói em cũng ít nói như vậy rồi giờ tính sao không em không có ít nói đâu tại run quá <laughs> Run quá hả nãy giờ muốn xỉu rồi <laughs> đừng có xỉu nha <laughs> có ai làm gì đâu muốn xỉu run quá Run là hồi hộp gì anh kia hay là rung nghĩ gì hồi hộp hồi hộp rồi không biết anh kia sao vậy dạ em tưởng tượng anh kia thế nào cao em mặt hiền hiền còn gì nữa hết nghĩ ra luôn em có mẫu người lý tưởng nào không hình mẫu nào đó dạ à, như lương thế thành lương thế thành rồi đơn giản vậy ha ô mặt này đẹp trai chứ bộ <laughs> giống giống ờ, cỡ lương thế thành chứ đâu có vừa đâu à <laughs> trời chị em chắc không cao bằng lương thế thành điểm nào em không thích ở người phụ nữ nói chung là, là lụm thụm không gọn gàng đó chị em có tật xấu gì không thì tật xấu ờ, ít đói ờ nói à. câu dài dài chứ à. có nói gì cục cục cục câu nào trả lời câu đó giống như là điều tra sách hỏi vậy ừ. giờ để dành dụm được nhiêu rồi cũng được vài chục triệu lấy vợ vài chục triệu lấy vợ dạ. thấy thật thạo ờ ca dễ thương quá dạ. trời luôn mà sao cái này khó quá hai người này làm sao đây <laughs> rồi do hai người thôi bây giờ mình thấy uh, hai người gặp nhau biết đâu à nhìn nhau người ta nói nhiều hơn sao đúng ờ, không? Ờ, có có đi dạ. với gia đình không em? Dạ em đi với bạn em, bạn đồng nghiệp em. Rồi chào em. Dạ, em chào anh ờ, Quỳnh Linh và chị Cát Tường Mình thấy cái bạn trai bên đây thì ờ, ừ, cũng hiền Mới chỉ là gặp nhau thì mình cũng chưa thể nào nó nói hết được Cũng phải có cái thời gian đó Dạ, xin hết Rồi, cảm ơn chị Em có đi với ai không gương em trai? Dạ, em đi với chú em là Gia đình chú Tám với chú Chín Với là em họ <laughs> Dạ, chú Tám thấy sao chú? Dạ, chú Chín Chú Chín thấy sao chú? Tôi thì ờ, nãy giờ quan sát thì thấy uh cháu ờ, gái bên này cũng được cũng vui vẻ cũng ờ, có nét hiền cháu nhân có một cái ờ, phẩm chất rất là đặc biệt là cháu rất là hiền ít nói nhưng mà rất là quý trọng những người xung quanh sống hòa đồng cảm ơn chú ạ cảm ơn chú chính sao chú tám ý kiến sao chú tám <laughs> Trước tiên thì chắc có lẽ là xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường Dạ Về cô bé bên đây thì nói chung là cũng rất là hiền Có công việc ổn định Còn cái việc mà quyết định hay không thì do giờ hai cháu sẽ gặp nhau rồi sẽ có cái nhìn ban đầu cảm tình như thế nào đó thì hai cháu quyết định rồi, cảm ơn, chú ha. rồi kéo màn chúng ta sẽ có hai phút gặp nhau nha nào đó nói chuyện đi Tăng em một hoa lần đầu em gặp anh thì em cảm nhận thế nào anh nhìn hiền dễ thương <laughs> anh có đáng được tuổi em không em thì chắc cả không sáu bảy tuổi gì không <laughs> em 30 ạ ba mươi em muốn hỏi là khi mà hai người có chuyện mâu thuẫn á khi mà tranh cãi với nhau á thì ai là người làm hòa đầu tiên bạn trai thì nên chủ động làm hòa chứ dạ giờ em đang run quá làm sao em hết run làm sao hết run là nắm tay của ấy cái là nắm tay của ấy nó em, em hết run thì anh cái đi nắm tay vô Trời em bớt rung <laughs> Từ từ từ từ đứng Nhìn thẳng vô mắt nhau nói em bớt rung giùm anh cái <laughs> Nói đi hai người Nắm tay sao buông rồi <laughs> ờ, Nắm chặt vô Đừng có buông Nắm vô nắm vô Đó đứng đứng y nguyên đứng y nguyên nhìn thẳng vô mắt nhau Đứng khoảng độ chừng á, nửa tiếng coi có thấy gì không Nhìn vô Ờ cái đây cho hai phút Không ờ thì kệ tôi muốn cho mấy phút tôi cho Đứng im ở nhà để tôi tám chín nhìn coi có hợp không à, hả thôi cho em về chỗ cũ trời đất ơi mắc cỡ quá hả dạ nắm tay có thấy gì chưa thấy à, lạnh lạnh <laughs> tim có đập gì chưa có đập sơ sơ rồi đập sơ sơ rồi hả <laughs> rồi thôi bạn gái nói một câu gì mình à, kết thúc thôi bỏ qua đi anh hai người này chắc động phòng cũng phải chỉ quá <laughs> sao em nói lên cái cảm xúc của mình bây giờ lấy nắm này. tay sao mình cảm nhận ánh mắt anh nhìn thấy sao nói thật đi anh có nhìn em đâu <laughs> em có nhìn ảnh không có em thấy sao thấy lung linh long lanh lung linh long lanh thấy lạ quá nha thôi được rồi thôi quay lại đi hai cái hai cái cục bột này đây, nút nha, suy nghĩ thật kỹ Rồi, chuẩn bị Chúng ta có 3 tiếng đếm mới quyết định nha Suy nghĩ lại coi nắm tay này thấy cảm giác cái gì Nhìn nhau thấy cái gì Quyết định từ con tim giống như chú 8, chú 9 đó Giao quyền quyết định cho con rồi đó Một Hai Ba Hết thời gian sao bạn ờ, trai không bấm tại vì em phải có cái ấn tượng đầu tiên em rất là quan trọng cái ấn tượng đầu tiên ừ chưa, chưa thấy ấn tượng lắm đúng không dạ chưa phải là một nửa yêu thương của mình đúng không dạ. bạn gái thấy sao cũng hơi buồn một xí nhưng mà dạ. cũng mong anh tìm được một nửa của anh à anh chúc em được một nửa của em